Này tất cả 10 cặp tân lang tân nương, các con đã trải qua những cái nghi thức hết sức là đặc biệt, phải không? Hôm nay cũng là lần đầu tiên trong đời các con được lễ nhau. Sau này lúc nào mà có cái gì hãy giận nhau chút ra trước Phật và hai đứa lễ nhau cho Sư Phụ nhé. Lễ nhau xong rồi là hết cãi nhau đấy. <laughs> Bây giờ Sư Phụ sẽ thay lời của Chư Tôn Đức Tăng Ni có mấy điều căn dặn đến các con. Các con đó, Tới đây có thêm rất nhiều cái bổn phận. Ai sinh ra đời cũng đều phải có bổn phận hết. Ấy. Bổn phận là công dân, bổn phận là con người, bổn phận làm con. À, thế nhưng các con tới đây thì có thêm những cái bổn phận. Cái bổn phận mà Sư Phụ nhắc các con nhớ, thứ nhất là bổn phận làm con. Làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. Các con bây giờ không phải chỉ có hai cha mẹ, mà có cha mẹ hai bên là đến bốn cha mẹ. Cũng có thể có những con là vắng mất một cha hoặc một mẹ rồi chẳng hạn nhưng mà các con sẽ có cha mẹ hai bên thì các con phải hiếu thảo cung kính cha mẹ hai bên như nhau không được trách lệch bên nào bên nặng bên nhẹ nhé bên đằng vợ bên đằng chồng cũng phải cung kính cha mẹ như nhau đối xử như nhau không được nặng bên nào nhẹ bên nào các con nhớ chưa đấy là bổn phận làm con phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ cha mẹ đã sinh các con nuôi các con đến tầng này dựng vợ gà chồng bây giờ các con phải tự lập bà còn phải lo cho cha mẹ khi bắt đầu cha mẹ già yếu, phải chăm sóc cha mẹ, dưỡng nuôi cho đến cha mẹ đầy đủ tất cả. Sau này cha mẹ mãn phần cũng vẫn phải lo đầy đủ hết. Ấy. Đấy mới gọi là tròn cái bổn phận làm con. Các tân lang tân nương nhớ chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bổn phận là gì? Các con là vợ chồng phải thủy chung với nhau. Lúc lại đã lễ trao nhẫn và nguyện chọn đời sống thủy chung như là bố vừa mới dặn đấy vào thủy chung không phải chỉ đến ngày đầu bạc răng long đâu mà thủy chung chọn đời chứ không phải đến đầu bạc răng long rồi vẫn lại đi ra bên ngoài là không được cũng có những vị đến đầu bạc răng long nhưng vẫn còn đi ra ngoài nghe không bỏ bê vợ này không được ở đây là sư phụ nói là phải thủy chung đến chọn đời chọn đời mình nhé đấy là nghĩa vợ chồng bốn phận vợ chồng thứ ba các con rồi sẽ làm cha làm mẹ sẽ sinh ra những đứa con rất là yêu thương, rất là xinh đẹp của mình. Thì các con nhớ làm cha làm mẹ khó lắm đấy. Không phải mình cứ sinh con ra là mình lập tức được làm cha, đủ tư cách để làm cha làm mẹ đâu con ạ. Nha. Mà đây ấy, phải học làm cha làm mẹ. Làm cha thì phải nghiêm khắc, làm mẹ thì phải từ ái. Nghe chưa? Cha nghiêm, mẹ từ. Ấy nhưng mà không phải cha nghiêm mà nghiêm khắc một cách lạnh lùng, cha nghiêm mà trong nghiêm lại phải có cái từ mẹ từ từ tức là thương yêu chiều con nhưng mà thương con đừng chiều con để con hư chiều quá thì lại hư cho nên là trong cái từ của mẹ lại phải có cái nghiêm khắc với con thì mới dạy được con lên người cho nên cha nghiêm mẹ từ nghiêm mà phải nghiêm từ từ mà phải từ nghiêm các con hiểu chưa nhớ hai cái này phối hợp với nhau mới dạy được con lên người cái việc dạy con bây giờ sư phụ nói là rất khó vì các con đâu có sinh đẻ nhiều chỉ có hai đứa thôi phải không? nhà nước cho hai đứa sinh nhiều thì cũng, cũng có thể được bây giờ thì mở rồi nhưng mà nuôi trẻ con bây giờ khó hơn các cụ ngày xưa các cụ ngày xưa con đàn cháu đống đây như cụ Phú của nhà sư phụ là 14 người con, 12, 14 người con vẫn nuôi được rất dễ nhưng bây giờ có con nuôi con là rất khó. Trẻ con bây giờ dạy các cháu rất là khó. Cho nên phải có phương pháp dạy con, phải học cách làm cha mẹ mới dạy được con. Không thì con lớn lên nó hư là khổ cả cuộc đời mình. Con cái là tương lai của cha mẹ, là hạnh phúc của cha mẹ. Sư phụ ở chùa phải nghe rất nhiều cha mẹ lên đây than thở. Thầy ơi, Thầy làm sao để giúp con lễ cho con, con bán được nhà. Bảo sao bán nhà? Vì con con nó đánh bạc, nó hút chích, giờ nợ nần, còn phải về bán nhà. Nhiều lắm các con ạ. Đấy vì con không dạy, không biết dạy con thì sau này khổ suốt một đời các con ạ. Khổ suốt một đời, khổ lắm. Cho nên các con nhớ, phải nhớ cái này. Vừa nãy hai vợ chồng, đã hai đứa đã lễ nhau nguyện phải chăm sóc dạy dỗ con cái nên người. Cho nên các con phải nhớ, phải học nhé. Học cách làm cha, làm mẹ, học cách dạy con. Đó, các con nhớ chưa nào? Đấy là điều thứ ba. Điều thứ tư là các con lại có thêm anh em mới, anh em của nhà chồng, anh em của nhà vợ thì bổn phận làm anh làm em phải sao anh em phải đùm bọc nhau thương yêu nhau trên kính dưới nhường trên kính tức là đối với người trên người lớn hơn mình mình phải giữ chữ kính đối với người nhỏ đối với các em của mình mình phải nhường nhịn phải bao dung đấy cái nghĩa anh em bảo đệ là như thế phải trên kính dưới nhường đùm bọc nhau sau này cha mẹ già héo đi mất đi các con là phải giữ làm sao cho tình anh em mãi mãi đoàn kết vì các con là khúc ruột trên, khúc ruột dưới của cha mẹ mà, đâu có khác nhau đâu. Cho nên anh em phải thương nhau, đùm bọc nhau, trên kính dưới nhường, bảo ban nhau được để cho cha mẹ vui lòng. Cha mẹ có khuất núi ở thế giới bên kia, cha mẹ cũng vẫn vẫn an lòng, vẫn hoan hỉ. Nhé. Đấy là cái bổn phận của anh em. Thế rồi, tiếp cái bổn phận nữa, các con lại có thêm bạn, thêm bè, bạn của chồng, bạn của vợ. Cho nên bây giờ khó hơn và đông thêm bạn hơn không phải lấy vợ lấy chồng rồi là mình mất bạn không phải mình vẫn có bạn vẫn chơi với bạn nhưng có khác một chút các con bây giờ trai là trai có vợ gái là gái có chồng cho nên chơi với bạn bây giờ là phải có khoảng cách với những người bạn khác giới là phải có khoảng cách nhé ờ, bây giờ các tân lang các con ấy là thành người chồng rồi đi chơi với bạn gái là phải giữ gìn à, phải có khoảng cách nhất định vì mình là trai đã có vợ mình cư xử không khéo vợ mình ở nhà nó buồn ấy, nó khổ nghe không thế còn á, con gái cũng thế các con bây giờ là gái đã có chồng đi chơi với bạn trai cũ ngày xưa cũng phải giữ khoảng cách nghe chưa đấy chứ không được thân mật như xưa nữa đều phải biết mình là người đã có gia đình rồi có như vậy các con mới giữ được hạnh phúc gia đình nó bền chặt các con nhớ chưa nào đó là sư phụ chỉ nói đến năm cái bổn phận bổn phận làm con bổn phận của vợ chồng bổn phận làm cha, làm mẹ, bổn phận là anh em và bổn phận bạn bè. Còn nhiều những cái bổn phận khác nữa, nhưng năm cái này là chính các con thực hiện thật tốt thì cuộc sống mình được tốt đẹp. Nha.